Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để là một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất Thì uh, hôm nay mình lại tiếp tục lên cho anh em hai video soi kèo uh, cho anh em tham khảo ở hai cặp đấu tại uh, cúp C1 được diễn ra vào lúc uh, 3 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì uh, đầu tiên mình sẽ lên trước cho anh em trận đấu giữa Brentford và Napoli. Còn lại là cặp đấu giữa Liverpool và Real Madrid thì anh em hãy xem là ở video sau nhé. Ok, trước tiên thì mình sẽ nói qua về à, phong độ cũng như vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng của đội chủ nhà. À, Brentford hiện tại đang có phong độ à, khá ấn tượng nha anh em. À, đội bóng này chỉ thua một ở 10 trận gần nhất trên mỗi đấu trường mà thôi. Thì trong đó có đến 6 à, chiến thắng và 3 trận hòa. Ở thời điểm hiện tại thì hàng công của Frankfurt thi đấu đang rất là thăng hoa nha anh em hầu như là dàn tiền đạo của đội bóng này đều nổ súng ở trong các trận đấu đấy anh em có thể thấy này Ranford cũng có được những cái chiến thắng khá ấn tượng trong uh, dạo gần đây à, như là trận thắng 3-0 trước uh, ờ, Kê này rồi lại tiếp tục có chiến thắng uh, 3-0 trước Hertha nữa đấy kế tiếp lại đánh bại uh, Damta với tỷ số là 4-2 tại cúp quốc gia Đức à, và tuy là trận tiếp theo Ranford đã phải à, nhận thất bại 0-3 trước con tại à, Bundesliga nhưng ờ, đội bóng này đã lấy lại được cái phong độ của mình khi mà trận đấu gần đây nhất Ranford đã giành được chiến thắng trước à, Berman với tỷ số 2-0 trên sân nhà tại Bundesliga thì với cái thành tích ờ, khá tốt này cũng đã giúp cho Ranford có được cái vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 38 điểm sau 21 vòng đấu à, và hiện tại anh em có thể thấy nè cuộc đua vô địch tại Bundesliga đang khá là căng thẳng khi mà Bayern, Dortmund cùng với uh, Union Berlin đều có được 43 điểm. Sau đó là Feyenoord uh, ờ, 40 điểm và ở vị trí thứ năm là Leipzig cũng chỉ có được 39 điểm mà thôi. Thì nhìn vào cái bảng điểm tại uh, Bundesliga thì anh em có thể thấy rõ là Frankfurt hoàn toàn còn nguyên cái cơ hội mà để tranh ngôi vô địch khi mà khoảng cách với đội đầu bảng Bayern ấy chỉ là 43 điểm mà thôi à, đấy quay lại với cuộc đối đầu này vào phiên này với ứng cử viên uh, vô địch Serie A là Napoli thì chắc chắn là Rashford phải chứng minh cái thực lực của mình nhiều hơn khi mà Napoli đang có cái phong độ uh, phải nói là cực khủng tại uh, Serie A à, và Napoli hiện tại có đến 62 điểm và có được 20 chiến thắng, hai trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại ở 23 vòng đấu vừa qua tại Serie A mà thôi. Đấy, Napoli cũng đang bỏ xa cái đội top 2 ấy là Inter Milan đến 15 điểm cách biệt khi mà còn đến 15 vòng đấu ở phía trước nữa. Một thông số cũng ờ, khá khủng dành cho Napoli nha anh em. Còn nói về phong độ của ờ, đội bóng này thì cả công lẫn thủ đều chơi cực kỳ tốt nha anh em. Thì anh em có thể thấy này, sau khi mà trải qua trận hòa 2-2 và bị loại ờ, đầy bất ngờ trước Cremonese trong lượt sút lưng lưu của hai đội tại giải đấu cúp quốc gia Đức thì hiện tại Napoli đang tìm lại được chính mình khi mà có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở các vòng đấu gần đây và thậm chí ấy là Napoli chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong trận thắng 2-1 trước Roma mà thôi còn lại là đều là các chiến thắng với tỷ số 2-0, 3-0 đây được coi là một cái bàn đạp giúp cho Napoli tiếp tục thể hiện ờ, sức mạnh của ờ, ứng cử viên vô địch Serie A trước một cái đối thủ là Ranford đến từ giải đấu ờ, Bundesliga tại cúp C1 năm nay thì à, thêm một việc nữa đây chính là trận à, đấu đầu tiên mà hai đội phải đối đầu với nhau và nhà cái đã đưa ra mức kèo chấp khá nhẹ dành cho đội khách khi mà tỷ lệ kèo trận đấu này chỉ dừng lại ở mức là Napoli chấp 0.25 mà thôi còn về mã tài xỉu bàn thắng là 2.75 cả trận đấy thì hiện tại hai đội bóng đều đang có phong độ ờ, tốt như nhau xét về hàng công thì cả hai đều có được những cái chân sút rất là chất lượng còn về à, hàng thủ thì mình thấy là Napoli có phần nhỉnh hơn khi mà đã giữ sạch lưới ở 4 trên 5 trận gần nhất à, về mã kèo này thì mình à, gắt kết đội khách Napoli chấp 0.25 nhưng uh, à, Brentford cũng là cái đội bóng không dễ bị đánh bại đâu nha và đặc biệt là được thi đấu trên sân nhà nữa nên nếu như anh em chọn Napoli chấp 0.25 ở cái thời điểm này ấy, thì cái tỷ lệ thắng chỉ là 50-50 thôi đấy thêm một mã mà mình cũng gắt kết là mã kèo tài gốc của cặp đấu này vì với cái hàng công thi đấu à, thăng hoa và thường hay tấn công biên của hai bên thì uh, sẽ rất dễ dẫn đến những cái quả phạt góc đấy ok tóm lại thì ở trận đấu này anh em có thể vào cái mã kèo tài góc cả trận uh, anh em cứ vào cái mã kèo góc tại uh, à, mã mã kèo tài góc cả trận trước đi xong rồi anh em có thể đợi 20 đến 30 phút khi mà trận đấu diễn ra xem tỷ lệ kèo có thay đổi hay không nếu như mà vẫn giữ nguyên ở cái mức mà double chấp 0.25 ấy hoặc là tăng lên thành chấp nửa trái thì lúc đó anh em có thể vào luôn Napoli vì khi mà bước qua gần một nửa trận đấu ấy mà cái tỷ lệ kèo chấp tăng lên thì chắc chắn là tỷ lệ nổ bàn thắng cho cái đội cửa trên cực kỳ cao luôn nha anh em đấy thì à, đây cũng chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình thôi anh em thấy trùng máu thì cứ vào và còn một việc mình muốn chia sẻ với anh em là anh em à, không nên chơi báo ngoài qua thầu qua cò vì anh em vừa bị mất like mất phí trung gian này rồi à, chưa nói đến việc là mã kẹo gốc hay mã cầu thẻ anh em có không thể vào nữa vì khi mà anh em chơi báo ngoài á chỉ chơi được những cái mắc kèo đơn giản như là kèo chấp của hai đội này rồi kèo tài xỉu cái chặn thôi đấy nhưng khi mà anh em đã cầm được một cái trang riêng để chơi ấy, thì anh em có thể thoải mái tự do ra vào nhiều uh, các mã kèo mà anh em thích rồi anh em còn được ăn cao hơn so với phải chơi qua thầu qua cò nữa vậy cho nên những anh em nào mà chưa có được một cái trang chơi uy tín hoặc muốn vào nhóm uh, kèo bóng cao tiếng cùng đồng hành kiếm cơm gạo với anh em mình thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng. Mình sẽ à, trực tiếp thêm tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất. Ok thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Anh em nhớ ấn like cũng như à, ấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất.